gọi thầm tên em khi nắng chịu nhạt ngoài sân trở về cari anh nghe nhớ nhung răng sâu từ ngày xa em anh bóng trở thành lang thang ngày rời paris anh hứa quay trở lại nhìn chung xa xôi xa phút ngàn lời chờ mong bầu trời cari hôm nay gió mưa răng đầy kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm ngày rời Paris buổi chiều cà ri cô đơn từng cơn giã rời từng ngày xa em thao thức chân trong từng đêm gọi thầm tên em khi nắng chịu nhạt ngoài sân trở về cari anh nghe nhớ nhung răng sâu từ ngày xa em anh bóng trở thành lang căng ngày rời paris anh hứa quay trở lại nhìn chung xa xôi xa phút ngàn lời chờ mong bầu trời cà ri hôm nay gió mưa răng đầy kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm ngày rời paris chiều sông sen có gió lạnh về lâm đông buổi chiều cà ri cô đơn từng cơn giã rời từng ngày xa em thao thức chân trong từng đêm ngày rời paris gọi thầm tên em khi nắng chịu nhạt ngoài sân trở về cari anh nghe nhớ nhung răng sâu từ ngày xa em anh bóng trở thành lang thang ngày rời paris trở lại nhìn chung xa xôi xa phút ngàn lời chờ mong bầu trời cari hôm nay gió mưa răng đầy kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm ngày rơi rất nhiều anh nhớ em thật nhiều người yêu ơi buổi chiều sông sen có gió lạnh về lâm đồng buổi chiều cà ri cô đơn thân dã rời từng ngày xa em thao thức chân trong từng đêm gọi thầm tên em khi nắng chịu nhạt ngoài sân trở về cari anh nghe nhớ nhung răng sâu từ ngày xa em anh bóng trở thành lang câm ngày rời paris anh hứa quay trở lại nhìn chung xa xôi xa phút ngàn lời chờ mong bầu trời ri hôm nay gió mưa răng đầy kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm ngày rời Paris lâm đông buổi chiều cà ri cô đơn từng cơn giã rời từng ngày xa em thao thức chân trong từng đêm ngày rời Paris